nhưng mà lại có lợi cho các bác tay con đó là khi đi chơi các bác không cần phải mang nắp chén đĩa hột vào không cần phải động chạm gì vào hột của người ta mà mình vẫn có thể nắm được phần thắng ở trong tay và với cái máy phân âm hột tài xỉu này hay còn gọi là cái máy đọc mặt hột tài xỉu này thì em xin khẳng định với các bác rằng là nó chỉ giống như một thầy thợ nghe mặt hột nó sẽ chỉ đọc được mặt hột thôi chứ nó không phân biệt được đâu là tài đâu là xỉu cho các bác bởi vì là khi đi chơi các bác sẽ chỉ nên dành đến 80 à, phần trăm đến 85 phần trăm vào cái máy thôi còn 15 đến 20 phần trăm còn lại các bác cũng phải dùng đến cái tài nghệ mà mình đi chơi tài xỉu bao lâu nay nữa chứ các bác đừng tin hoàn toàn 100 phần trăm vào máy vì em khẳng định với các bác là không có cái gì nó tuyệt đối cho các bác được cả nó chỉ tương đối thôi đúng không ạ cũng đã có rất là nhiều bác bị mua phải những hàng giả hàng kém chất lượng về cái máy phân âm hột tài xỉu này vậy nên các bác sẽ không tin tưởng thế nhưng mà đối với cơ sở em em khẳng định với các bác rằng cái máy phân âm mặt hột tài xỉu này nó hoàn toàn là có thật và các bác muốn trực tiếp test hàng các bác cứ lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và em ở bến xe miền tây các bác có thể lên cơ sở em test hàng các bác cảm thấy ok các có thể cầm máy đi ra ngoài hoặc xuống quán cà phê test hàng thoải mái bên em vẫn để cho các bác test bình thường test bao giờ mình cảm thấy ưng ý thì thôi các bác nhá còn nếu bác không ưng mình có thể không lấy và sau đây thì em à, xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi máy phân âm hột tài xỉu này để cho các bác hiểu hơn về nó đây đây là cái máy phân âm hoặc tài xỉu và khi vào chơi các bạn chỉ cần bật máy lên có đút túi quần túi áo lúc đâu cũng được các bác nhá nắp chén đĩa này hoàn toàn là nắp chén đĩa chợ rồi vậy nên em sẽ bỏ qua cái phần thử tăng tích của nó còn kia kia là cái công thức báo dung của cái máy phân âm mặt hồ tài xỉu này và khi nào mà các bác lắc nó về mặt nào máy nó sẽ báo mặt đó để cho các bác biết được đối với cái máy phân âm mặt hột tài xỉu này nó có một cái nhịp đó là nhịp một ngắn một dài như em viết ở kia các bác cũng nhìn thấy chữ bỏ đấy ạ là nó sẽ về mặt hai hoặc mặt 3 và những cái mặt hai hoặc mặt 3 này thì bình thường là mình sẽ bỏ qua mình không đánh nhưng mà một lát nữa khi test thử các bác em vẫn sẽ lật lên để cho các bác xem ở bên trong chén đó xem nó có báo chuẩn hay không và đối với tài xỉu khi đi chơi thì các bác cũng phải biết một điều rằng là không bao giờ mình tránh được những cái chén phản vì 10 chén thì chắc chắn là mình cũng phải phản đến hai chén mình không thể chuẩn 10 chén thì chuẩn cả 10 được vậy nên là phản ở đây nó là phản thế hột chứ không phải là phản do máy sau đây em xin phép test thử một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cái độ chính xác của cái máy phân âm hột tài xỉu này hay còn gọi là máy đọc mặt hột tài xỉu này đây cái máy này nó rung rất là nhẹ nên là em xin phép được cầm ở tay để em cảm nhận cái độ rung của nó khi nào mà dung mật nào về báo máy nó báo thì em sẽ đọc để cho các bác biết để cho các bác cảm nhận cùng em này. máy báo hai ngắn hai ngắn ở đây là có mặt một hoặc mặt 4 em đánh xỉu các bác nhá có hai con một xỉu chuẩn một chén đúng không ạ máy báo ở đây mà báo một dài một dài là sẽ có 5 hoặc 6 em khẳng định bên trong này có tài em sẽ đánh tài cho các bác xem này có cả 5 và 6 có tài các bác nhá bây giờ em thử để cái máy ở đĩa này để xem nó rung ra là các bác có nhìn thấy được không đó máy rung hai ngắn đúng không ạ hai ngắn ở đây là có một hoặc bốn em đánh xỉu các bác nhá này có cả một và bốn luôn xỉu chuẩn chưa ạ máy rung một dài, một dài đây là còn 5 hoặc 6 em đánh tài các bác nhé đây có 6 về tài chuẩn chưa ạ máy lại dùng một dài tiếp một dài mình lại 5 6 mình lại đánh tài các bác nhá này có tài luôn chuẩn chưa ạ à? máy báo rung một giải tiếp một giải tiếp mình lại đánh tài rồi lại về tài chuẩn chưa các bác vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài chén và các bác cũng đã cảm nhận được cái độ chính xác của nó cùng với em chưa ạ em đã để máy ở trên màn hình để cho nó rung để cho các bác cảm nhận được cái độ rung của nó vừa rồi các bác cảm nhận được rung của nó không ạ